Xin chào mọi người Thì à, buổi sáng đầu tiên khi mà thức dậy á Là vợ mình pha cho mình một cái ly cà phê Đậm chất hương vị Việt Nam à, Cà phê sữa, cà phê phính nha Khi đi camping đó Và giới thiệu với mọi người đây là Một cái à, hàng cà phê của một à, em người Việt um, Làm tại Úc Đó, cà phê mình à, sử dụng thì Mình thì cũng ranh cà phê lắm Nhưng mà Vâng, uống cảm thấy thơm ngon đó cho nên muốn giới thiệu cho mọi người đó em này là cũng là một trong cái những cái khách hàng của mình đấy à, thì um, mình cảm thấy ngon cho nên là mua ủng hộ đó đây là cái cà phê này pha trong phin này đó. sáng dậy thì mình nấu nước ở trong cái này nó sôi rất là nhanh xong pha nước vào đây pha cà phê đó là bây giờ có một ly cà phê trong này yeah. Dạ. đấy bây giờ chỉ cần đổ qua đây là thành một ly cà phê sữa <laughs> cái này là mình pha hai ly cho nên mình đổ uh, nhiều sữa nhá rồi có này buổi sáng thì mình uống uh, cà phê đậm đâu uống cà phê đậm là say nguyên ngày là mệt lắm à, cho nên là phải cà phê đây nhiều sữa mà từng này là hai ly ạ cho một ly uống là đi luôn á rồi thử miệng xem nhá xin mời mọi người nhá phê quá ngon luôn Quá ngon Chúc mọi người một buổi sáng vui vẻ nha Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với YNK Adventure Thì hôm nay là một cái chuyến đi đầu tháng 6 Cụ thể là ngày mùng 2 tháng 6 năm 2022 Là cái chuyến đi là đi bắt crayfish của vợ chồng tụi mình Thì từ năm 2019 tới bây giờ tụi mình mới đi bắt crayfish lại Con này um, gọi đúng là um, Mary Spiny Crayfish là chỉ được bắt từ mùng 1 tháng 6 tới 31 tháng 8 thì cho nên là vợ chồng tụi mình đã cố gắng thực hiện cái chuyến đi này thì như hôm qua mình đã quay cho mọi người xem là cái cảnh à, tụi mình à, lốt đồ trên xe này rồi à, buổi tối tụi mình tới mình tranh thủ quay cho mọi người cái cảnh mà mình set up à, cái khu vực camping của tụi mình đó thì hôm qua hơi tối cho nên cảnh quay nó không được rõ thì sáng nay mình mới dậy mới pha xong ly cà phê à, thì à, bây giờ rảnh rỗi mình sẽ quay lại cho mọi người xem toàn cảnh mà mình sẽ set up đi cắm trại vào mùa đông như thế nào cần có cái gì nếu các bạn thực sự muốn đi nha là không có cái gì khó khăn hết đó chỉ cần các bạn chịu khó và yêu thích muốn đi là được đó thì hôm qua ở đây là có mưa này rồi à, thời tiết lạnh này nhưng mà mình ngủ ngon không bị thức giấc giờ đêm đó thì à, bây giờ mình sẽ quay qua cho mọi người xem thì cái đầu tiên Vì uh, đi uh, bắt mà crayfish mùa này á Là mùa đông cho nên là hay mưa Thì mình sẽ set up một cái uh, bạt này Đó cái bạt này là mình nói lại là um, 3 mét nhân với 5 mét Mình mua ở Audi là cỡ khoảng 29 đồng hay gì Nói chung là mua rẻ lắm Đó thì mua một tấm bạt này để mà che tất cả mọi thứ ở dưới leo là bàn ghế này nào để khỏi phải giòn đi rồi ví dụ ngày nay mà mưa thì mình sẽ ngồi trong cái bạt này không sao cả cũng phải uh, ờ, đồ đó rồi thì uh, mấy cái bạt này á thì mình sẽ có cầm um, một cái khẩu súng đây đợi đợi mình à, mình có mang một cái khẩu súng này là mang thêm mấy cái vịt để mà bắn vào gỗ nữa thì mình sẽ bắn vào nơi cấy á, để mình móc mấy cái sợi dây này đó, giấy là căng cực kỳ tốt luôn đó rất là tiện mà một khẩu súng này rất là gọn mang cờ khoảng một chục cái vít để à, để để để à, để bắn vào cây là rất tiền luôn rồi đó là, là cái đầu tiên là về cái bạt rất quan trọng nếu mà các bạn muốn đi mùa đông tại vì á, kể cả nó không mưa các bạn cũng chịu khó treo cái này á là để làm gì sương buổi tối á tầm khoảng tám chín giờ tối là, là sương nó xuống thì ngồi dưới này mà không có cái bạt này á là nó lạnh lắm đó thì có cái bạt này nó rất là đờ lành luôn Rồi Cái thứ hai Là cái toilet Rất là cần thiết luôn Nhất là có phụ nữ đi cùng Hoặc là có trẻ em Mình nói rất là nhiều lần trong video của mình rồi Là mình khuyến khích các bạn á Là nên nếu mà xác định đi cắm trại là nên sắm một cái toilet ở trong này đi như ở nhà dọn dẹp rất là sạch sẽ không có lo lắng gì luôn đó rồi mưa này nó chứ đi toilet ở trong này khô ráo không có gì hết này các bạn thấy này đêm qua mưa này toilet nó ướt này đó nước này trong này khô ráo không có gì cả rồi thêm một cái lều của mình lều áo đi lều đều đó yeah. Dạ. mưa như vậy nằm trong lều không có sao cả rất là thoải mái luôn thêm chăn thêm đệm là perfect <laughs> rồi bây giờ mình à, đi ra bờ sông mình quay cho mọi người xem nhá đây đây là cái cảnh bờ sông câu cá của vợ chồng mình thì à, đêm qua đi ngủ á ở úc á đúng luật là phải thu cân vào đây như thế này này đó ở úc đúng luật buổi tối đi ngủ là nên thu cân vào chứ không được uh, thả cân như vậy tại vì uh, thả cân như vậy là cả cắn câu này nó rồi nó bị mắc á nó chết đó thì luật mình đọc là như vậy uh, còn mọi người uh, nếu mà ai có uh, ý kiến hoặc bình luận gì thì thì thả ở dưới comment cho mình nhá đó thì mình có 4 cân mình hai cân vợ mình hai cân ở bên kia thì tụi mình đi ngủ rồi tụi mình kéo vào hết đó để cân như vậy nhưng mà kéo vào chứ không cho không cho um, lưỡi câu ở xuống dưới nước đó còn uh, lông mà bắt crayfish á, là mình thả dưới sông thì uh, lúc này mình check á <laughs> có một cái lông nó thả mất cái môi đi đó <laughs> còn cái lông không trời trời <laughs> là chút nữa là ăn sáng xong xuôi là phải buộc môi lại để mà thả tiếp lão thật chứ tuổi nay là cáp hay là mình để cái cây bồ thai như vậy mà không biết nó lấy nó moi kiểu gì mà đứt luôn đỉnh cao <laughs> mà cái dòng sông chỗ mình đi á, là bắt được crayfish này theo mùa này mình có thấy à, với bắt được giá bi ở đây này rồi tôm xong rất là to luôn chợ tôm đó mà mà bắt làm bánh bột lọc hoặc là bánh xeo á ở ngay chỗ camping nhá bà chạy bò chết đó cho nên các bạn thấy mình có mấy cái um, cái cái cái lông nhỏ để mà thả bắt bắt bắt bắt tôm xong này đó tôm này cái càng là to lắm rồi uh, sáng nay thì quay như vậy cho mọi người xem rồi uh, hôm nay mà bắt thêm được cái gì á thì uh, mình sẽ quay update tiếp cho mọi người nhá còn hôm qua là đoàn đấy cứ khoảng 12 giờ 1 2 giờ sáng kia là bắt được ờ, một con cá ban đầu mình ờ, xem video à ban đầu mình câu lên tại là tối quá thì mình tưởng là cá mú nhưng mà một hồi lúc mà mà mà coi kỳ lại á là hóa ra con đó là trout cod thì con mà trout cod á thì nói cho mọi người biết luôn là bất kể sai nào cũng phải thả tại vì con đó là nằm trong cái diện bảo vệ hoàn toàn là không có sai nào được bắt hết thấy là thả thấy là thả đó thì rất may là con đó mình câu ngay tới cái mẹp của cái miệng, cho nên là thả nó xuống là như trong video lúc mà mình à, thả là nó bơi khỏe lắm đó là mình như vậy là mình vui tại vì nó vẫn đáng gì một con cá nhưng mà mình làm đúng luật là um, người khác người ta xem video của mình thì người ta sẽ học theo mình mong là người ta sẽ học theo hoặc là những cái người mà mà mà mà người ta có um, ờ, cái cách nhìn không hay thì người ta cũng sẽ thay đổi cái cách nhìn đó qua những cái hành động của mình cho nên là mình khuyến khích các bạn cũng nên làm theo những cái gì mà trong luật nó, nó đề ra nhá mặc dù mình biết cái con cá mà 45 xăng như vậy nó nó nó, nó bư chứ nhưng mà cứ thả đi rồi các bạn sẽ cảm thấy vui đó thì hôm qua mình biết nó trao cốt cho nên là cái việc đo um, con cá đó chỉ là để mình biết nó dài bao nhiêu thôi chứ nó không uh, nó nó nó nó không nói lên việc là à, nếu mà nó đúng 55 xăng thì mình có thể giữ tại vì nó là trout cod là con cá được bảo vệ cho nên không được bắt đó thì uh, yeah nếu mà hôm nay nếu may mắn mà bắt được thêm á thì mình sẽ quay thêm cho mọi người thì vừa mình làm bữa sáng cho mình à, mình quay cho mọi người xem đây là cỏ trứng này có xúc xích mà xúc xích này xúc xích Việt Nam nhá bao ngon rồi có bánh mì với bơ này đó buổi sáng à, đi cầm đài ăn như thế này là quá no quá ấm bụng luôn rồi bây giờ mời mọi người cùng ăn sáng với mình nhá Upa Một cảnh tượng gì đang diễn ra đây mọi người <laughs> Đây là cái xe của mình mới đổi Lần đầu tiên đem đi cắm trại vào mùa mưa <laughs> lần đầu tiên bị mắc lây luôn <laughs> thấy ba luôn <laughs> hôm qua do mình tới à, đây cùng tối trời tối rồi không thấy đường đó mà đèn xe của mình thì không đủ sáng nữa cho nên là dự tính đi một đường nhưng mà xe là đi một hướng đó thấy chưa như kỳ hổ này thì làm sao mà làm khó được mình bình thường <laughs> xe Corolla của mình ngày xưa đời 1995 còn vượt qua được thì nói gì xe này nhưng mà xe này đợt này đi mình chặt nhiều đồ quá cho nên kỳ gầm là bị thấp à, giảm sóc là bị bị bị hà xuống là thấp quá cho nên đi qua đây mình để ý mà trời tối nữa thấy đường và xe nó bị sập hầm <laughs> bây giờ coi kìa đó cho nên bây giờ xe chở của mình là đầy đủ đồ nghề rồi con lột đi bun rồi cho xe này là giờ là bỏ tay rồi đó cho nên là sáng nay dậy hôm qua tới trễ quá cho nên là thôi thử một một một, một lúc mắng thấy được là là, là thôi um, vạc đô ở trong xe ra đi set up lều trại cái đã rồi xe này thì sáng hôm nay để tính sau chứ uh, theo cái xe này cả đêm chắc là lều trại là không set up được là chắc là đêm ngủ trong xe luôn á đó. đó cái gì khó quá bỏ qua cái đã giờ sáng nay á là mình sẽ xem xét rồi rồi um, uh, đi cắt mấy cái cùi để um, tại vì nếu mà mình có cái cái à, recovery track á cái mic track á để giờ cái lốp á là đi ra chỗ này rất là đơn giản luôn nhưng mà hiện tại thì mình chưa sắm được cho nên là tại vì mình cứ đời sao chưa sắm được cho nên là đợt này đi mà cùng mắc cười cái là mình đã có linh tính mình đã kêu vợ mình là cần nên đi mua cái cái cái cái sẻng để để để mang theo không tại vì mùa mưa mà xe này là, là lần đầu mình cho đi mùa mưa nữa cho nên là mình cũng hơi quan ngại à mình đã tính nói với mình là đi mua cái sẻng để mà mang theo rồi mà ai ngờ là đó tính trong đầu xong cái là bần quá chưa đi mua kịp là thôi xe là dính luôn <laughs> thôi kệ đâu có ai dám khẳng định là đi đi đi cắm trại à, đi um, off road là không bao giờ mà bị bị bị mắc lây đâu cứ mắc lây như thế này thì có kinh nghiệm thôi đó nếu mà vượt qua được thì um, gọi sự trợ giúp của người thân <laughs> mà khi mọi người mà coi được cái video này là chứng tỏ là tụi mình đã về nhà an toàn rồi đó <laughs> rồi để bây giờ mình sẽ đi cắt một ít gỗ lọt dưới dưới dưới lốp xong rồi thử uh, xem tụi mình có vượt qua được cái hố này không nhá Rồi bây giờ á, mình sẽ cắt mấy cái củi này mỏng mỏng như vậy để lọt vào cái lốp để thử thử xem cái lốp nó có bấu vào đây để nó vượt qua cái chỗ bị lún nha. Cái bây giờ chỉ có thử thôi. Chơi hết cách rồi. Đó. Thì uh, đi cắt gỗ á, mình nhắc lại là mọi người nhớ nên mang găng tay này. Găng tay dây á, rồi nhớ có cái kính. Mai vẫn có cái kính này nhớ cẩn thận là bắn mấy cái mun cưa này nó bắn vào mắt là nguy hiểm lắm nhá. Đó. Cái này là mình khuyên mọi người thôi thế còn ai sai hay không là là cái đó là quyền của mỗi người mình thì mang đi cho nên mình sẽ phải tự cẩn thận nhá đây là mấy cái miếng gỗ mà mình mới cắt xong đó tạm thời cắt như thế này rồi đã thì bây giờ mình sẽ à, đào đất vậy là tạt bớt nước ở dưới lốp xe ra đó sau rồi chút nữa mình sẽ bỏ dưới lốp xe như thế này này mong là nó sẽ bám và nó sẽ vượt qua đó thì bây giờ mình sẽ chuẩn bị cái công tác đó trước nha để có gì mình quay tiếp cho mọi người rồi mình đã chuẩn bị xong mình đã nhặt củi với đôi dưới lốp xe hết rồi bây giờ mình sẽ vào xe thử phát đầu tiên thử xem như thế nào mong là là là thoát qua được cái chỗ này để xem nhá đó mọi người thấy mình bình chưa sướng quá mình đã từ thoát qua <laughs> kỳ kỳ hố để chuẩn bị mình quay xe lại xong rồi mình <laughs> cho mọi người xem nhưng mà đó để mình chờ cái xe xong mình xuống mình sẽ nói lại với mọi người cái câu chuyện này đó đợi mình chút xíu mình ra cái xe lại cái đã <laughs> vui quá không phải kêu cứu hô cứu hiệp gì hết á đây là một kinh nghiệm cho bản thân mình và cho nhiều người nữa nha hết sức cẩn thận khi đi uh, cắm trại vào mùa đông nhưng mà nói chung là mình thoát ra được rồi vui rồi à. rồi <laughs> sướng quá mọi người cái này là không phải tự hào nhưng mà nói chung là một phần may mắn nhưng mà đây cũng là một kỳ uh, à, kinh nghiệm cho mọi người nếu mà anh có xe 4x4 giống như cái xe cũ của mình ngày xưa là cái cái, cái vùng nước đó là nhắm mắt đi qua đó nhưng mà mình cũng sẽ không nhắm mắt đi qua mà mình sẽ cẩn thận nhưng mà đó là nói một cái câu chuyện như mấy anh tây á là anh sẽ băng qua cho anh lo ngại gì cả nhưng mà mình kể cả xe mình đi có lốp đi bùn mình cũng sẽ tránh đó thì xe này đi là một cái chiếc xe gọi là standard bình thường ha xe gia đình đó nhưng mà vì đam mê đi cắm trại thì mình bất, bất chấp với cả mình muốn học hỏi cái kinh nghiệm nữa có bị mắc kẹt hay cái gì á mình phải từ vượt qua cùng làm đi kêu người ờ, giúp đỡ nhưng mà có những cái ngày như thế này thì mình mới có kinh nghiệm cho sau này tại vì ai mà hoàn hảo để mà đi mà không bị dính buồn hết á cho nên mình không có gì gọi là cảm thấy xấu hổ và nếu các bạn có bị mắc kẹt á cũng đừng cảm thấy xấu hổ và đừng có bị ngân ngại là ở ờ, đi um, cắm trại mùa mưa sẽ bị mắc kẹt xe này nó nếu các bạn chuẩn bị đủ mọi thứ thì không phải lo đây là mình chưa chuẩn bị đủ nhưng mà nếu mình kiếm cách khắc phục thì nó vẫn có thể vượt qua được rồi cho các bạn xem cận cảnh cái xe của mình sau khi thoát ra cái cái cái, cái hố bùn này cái hố này khả năng những phải là là là, là dần chơi đâu nhá đó thấy bùn không chưa yeah. lốp sau này bùn bắn đầy xe luôn lốp sau này wow, mà cái lốp sau á với cái lốp trước đó á, là nặng nhất rồi hơn nữa là cái gầm xe mình là mình uh, quên cho mọi người coi là cái đất nó bám sạp ngay cái này luôn coi như là không có clearance không có khoảng trống quật luôn bên này thì đỡ hơn này nặng nhất là bên ờ, bên bên bên driver bên lái á đó bên này đỡ hơn rồi bây giờ theo chân mình quay lại cái vùng nước thần thánh đã làm tối qua làm hai đứa mình quẹo giò <laughs> nhưng mà sáng nay là là là đã thoát ra được rất là mừng đấy mà mà mà lúc nãy mọi người có coi quay cái, cái cảnh này không xe nó bị sẽ bị coi như là mất cái đồ bám à, nhưng mà mọi người đừng đạp ga coi như là, là điên cuồng mà phải nhấp nhấp nhấp nhấp để cho cái xe của mình là vừa có cái lực đẩy ra mà vừa vừa vừa bám lại được Thấy không cho mọi người mà cứ cứ cố gắng đạp ga mạnh á là nó càng bao bao xuống cái đường bao xuống cái đường mọi người thấy cái đồ trớn không này, này. thì nếu mà đạp ga mạnh cả nhờ nó đấm vào những cái gốc cây à, ví dụ như gốc cây này chẳng hạn đó thì nó rất là nguy hiểm cho nên là nhớ đánh tay lại kiểu liên tục nói chung là phải biết kiểm soát cái cái cái cái, cái ga của mình này quả wow, nhìn ghế chưa mà lúc này ở đằng kia là mình đã rất là e ngại về cái chuyện mà xa lây vào bên này rồi mình đã nói trước với vợ mình rồi đấy nhưng mà rất may là thoát ra được nhá chứ không mà vô đây một phát nữa là thôi mình <laughs> không biết nói sao luôn á cản lời luôn á đây và wow cái chỗ này là cái chỗ <laughs> cái chỗ đã làm tôi mình là quẹo do đây này để thấy chưa là tối quá đi chơi tối tới đây chơi tối rồi cho nên là xe mình từ trên kia xuống này thì mình á tính á là đi giữa hai cái cái cái cái cái, cái, cái gỗ đất này thôi đó chứ không đi vào cái vùng nước nhưng mà mới đi qua một nửa thì uh, trời tối không thấy đường đen đen xe này yếu lắm cho nên là là là là cái chỗ này rất là trơn vợ mình là có đi bộ qua thử rồi thấy ok rồi nhưng mà không ngờ là nó vẫn trơn vậy là xe mình là là chất nặng quá xe mình ở lụp xe mình lụp sáu á là cái đầu nó nhỏng lên như vậy này đó tại vì xe nhỏ mà mình mang quá nhiều đồ cho nên là, là nó cũng nguy hiểm ờ, băng qua đây cái thì xe nó bị trơn thì phía cái đuôi phía sau nó bị dạch sang bên bên bên phải là khi mà cái đuôi phía sau nó dạch sang bên phải cái rồi á là cái cái cái đầu nó sụp xuống rồi là rồi xong kết thúc là tụi mình thử chắc cỡ khoảng 15 phút á thì thì thì nói chung là cũng lo thật tại vì là dự báo thời tiết kêu là mưa nè à, chiều qua mưa rồi sáng nay sẽ mưa to cho nên là mình muốn thoát ra nhanh nhất có thể chứ không à, hôm nay mà mưa là nó càng lây nữa là thôi bỏ tay nhưng mà cố mà không được thì đừng có, có, có cố quá chứ không thành không thôi thành quả cố cho nên là thôi quyết định kêu vợ mình là thôi bây giờ để xe ở đây tại vì từ chỗ này đi vô trong cái chỗ mà tụi mình cắm trại là xách đồ vào đi bộ cỡ khoảng 2 tới 3 phút rồi mà mình ờ, đi khám á, lúc nào mình có cái cả cái xe trolley để mà kéo củi á thì lột đồ xuống sạch dần dần mình nhờ vợ mình á, là đem cái lều vô set up cái lều trước để ít nhất mưa có cái chỗ ngủ đó xong rồi sau đó mình mang nước mang tất cả mọi thứ um, mà mà tụi mình đi camping vào dần dần dần dần đó xong xuôi set up rồi mình đi cưa củi là việc quan trọng đầu tiên rồi đốt uh, lửa để ừ, có cái cái, cái độ ẩm sau khi mà trời ờ, lạnh xuống á đó giữ ẩm đã rồi á thì ăn uống này nó nó say rồi sáng mai tính tiếp yeah. Dạ. đó thì lúc này á mình cũng đã chỉ cho mọi người cái cách mà mình vượt qua cái này là như thế nào rồi thì bây giờ mình chỉ tóm tắt lại á là khuyên các bạn là dù đi xe sedan xe bốn chỗ hay là xe SUV cỡ nhỏ như xe mình bất kể xe gì nếu có điều kiện thì với đam mê với đi cắm trại như mình thì nên sắm ít nhất là một bộ Mac Recovery, Track mà cái hàng của mình tin tưởng là cái hàng Mac đó nên sắm một bộ bộ rẻ thì giá hai trăm rưỡi còn bộ mắc tiền á là một cặp là 500 cái cái bộ 500 á là nó có những cái gái á, các bạn có thể thay thế được khi mà nó bị hư hại còn cái bộ hai rưỡi á là cái gái đó là nó làm chung với cả nguyên cái bốt đó luôn không thay thế được nhưng mà cái bộ hai rưỡi đó là nó rất là tốt rồi nếu ai có điều kiện thì mua bộ 500 không có điều kiện thì mua bộ hai rưỡi vẫn sử dụng tốt cho những trường hợp này còn nếu ai á, mà chưa muốn invest nhiều vào ờ, những cái như thế này á thì có thể mua những cái bộ rẻ hơn nhưng mà mình không recommend đó mình chỉ recommend hai cái bộ của cái hàng Matrix là một bộ á là original là hai trăm rưỡi còn bộ kia á, là có thể re replacement được những cái gai là 500 đồng thì các bạn có thể xem những cái đó ở uh, Google xem chỗ nào sale rồi mua chứ đừng mua full price nha thì nếu mà có cái đó thì các bạn cũng sẽ làm như mình làm lúc này nè trời mưa này lucky giờ vừa thoát ra cái được trời mưa chứ chứ chứ không là nếu bây giờ mà mưa là là là chắc tình hình là còn tệ hơn nữa đó mình sẽ là tiếp là nếu các bạn có cái metric như lúc này á thì đỡ cực hơn mình với cái độ bám là sẽ cao hơn là tốt nhất là có hai cặp có nghĩa là có bốn cái thì hai cái lốp trước hai cái lốp sau và nhất là những cái xe mà như uh, xe của mình là gọi là all wheel drive xe của mình nó quảng cáo là four wheel drive nhưng mà nó không phải là như vậy tại vì cái này là four wheel drive mà kiểu tự động thì nó cũng như là all wheel drive vậy nó không uh, à, chỉnh được cầu trước hoặc cầu sau đó cũng chỉnh được hai cầu thì nghĩa sao khi mà một cái lốp nó đã bị spin á, thì cái lốp còn lại á, là nó bị mất lực là nó không vượt qua được nhưng mà nếu có cái matrix đó thì xe của các bạn lúc mà đạp đá nó sẽ bấu vào các cái bàn đó nó bấu vào cái bảng đó nó nhồi cả cái xe lên á, là xe các bạn á, sẽ vượt qua được cái cái cái, cái chỗ lây đó và sẽ có được cái lực để để đi tiếp theo và khi mà hai lốp sau bị mắc chẳng hạn thì nó vượt qua được rồi á xe nó đi tới rồi á thì còn thêm được hai cái bảng ở phía trước nữa để giúp cho hai lốp sau nó nó, nó vượt thêm một lần nữa chứ không lỡ vượt đằng sau xong gãy lên đụng ngay cái chỗ lún của hai cái lốp trước nó mắc thêm lần nữa là thôi không không cho nên lúc nãy mình cắt gỗ á là mình Mặc dù á, hai cái lốp hai bên này nó bị kẹt thật Nhưng mà mình lót là mình vẫn lót bốn lốp Để cho tất cả bốn lốp nó cũng có cái lực để nó vượt qua luôn Đó Và khi mình cắt gỗ á, là mình kiếm những cái khúc gỗ mà nó to hơn cái một găng tay này á, để làm gì? Để cái tiết diện của nó là bằng giống như cái lốp xe luôn Thì nó bấu hết cả toàn bộ cả cái lốp xe thì nó, nó sẽ cái lượng ma sát á, nó sẽ nhiều hơn thì cái, cái cơ hội để cái xe vượt qua đấy á, là nó sẽ tốt hơn và các bạn nên nhớ là các bạn chỉ cho phép bản thân các bạn có một cơ hội để vượt qua thôi cho nên là phải phải phải uh, prepare phải um, chuẩn cái công tác chuẩn bị rất là quan trọng đó à, nếu cảm thấy cái gâm nó bị kẹt quá là phải đào ra bớt đó để cho cái xe bị cản trở gì khi nó vượt qua uh, cái cái trường ngại vật à, cái, cái cái cái chỗ lún đó thì xong mình xếp á là hai cái lốp mà bị lún á là mình xếp bốn cái khúc gỗ như vậy bốn cái khúc gỗ to cao à, rộng hơn một găng tay như vậy để cho nó có cái đường dài nó vượt qua đó còn bên mà không bị lún nhiều á mình xếp mỗi bên cỡ khoảng là hai cái thôi để một cái khúc rất là mỏng để vào trong đó để nó có cái đồ bám luôn đó là như vậy là mình đạp mà các bạn nên để giống như xe số tự động á là các bạn nên để số thấp nhất đó tại vì là là nếu có số tay thì là tiền hơn để đi thu á, là cái lực xe nó nhôi á, nó sẽ mạnh hơn đó thì cái cơ hội các bạn vượt ra khỏi các cái, cái chỗ lún là, là là cao hơn nhiều bây giờ mình sẽ quay cho mấy người xem cái khúc gỗ mà lúc này mình lót nó bị như thế nào nhá này nó gãy ra luôn này chưa dạ. yeah. thấy cái đồ mỏng mình cắt nó chưa đó thì nếu ví dụ như mình đi cắm trại vào mùa đông mà mình không mang cái cưa gỗ thì đúng thật sự là bỏ tay là là phải kêu người tới để kéo xe đó hoặc là đi xung quanh cái khu mà cắm trại này là là nhờ sự giúp đỡ của người khác cho nên á, cái cưa đó nó rất, rất là lời hài nhá vừa cưa được gỗ để đốt lửa giữ ấm nấu ăn cho mọi người trong cái, cái, cái mùa đông mà lỡ có những cái trường hợp như thế này xảy ra nó giúp bạn rất là nhiều mặc dù mang tiếng á, là bỏ tiền ra mua cái cưa đó có thể nó mắc thật vài trăm đô nó mắc thật nhưng mà nếu không mà có cái cưa này các bạn đi mua củi đốt bao nhiêu năm nó cũng bù lại cái tiền đó rồi bây giờ cái cửa này nó giúp mình thoát khỏi cái vùng lây này một lần là coi như với mình gọi là money back guarantee rồi đó là quá hợp lý luôn không bao giờ tiếc luôn này thấy chưa cái bể này bên tay bên này là cái chỗ lún nhiều nhất rồi này này nó bể tiếp này này đó yeah đó mình cứ xếp đó mình cứ xếp là dọc dọc này thấy chưa mình sẽ dọc theo cái đường của cái xe mình chạy á đó là vượt qua hết nói chung là rất là may và cái chuyến đi này là coi như lần đầu tiên mình bị kẹt luôn nhưng mà cái chuyến đi này là để lại cho mình cái kỷ niệm ờ, rất là lớn luôn và một cái bài học là lần sau mà buổi tối nó có tối á cờ nào á thì cũng phải xuống xe lấy đèn quan sát thật kỹ vị trí xung quanh rồi mới đi chứ đừng có đi liều do hôm qua mình đi gấp gáp để mà mục đi là kiếm chỗ để mà cắm trại nữa cho nên là tới đây quá trễ cho nên là thành ra là nói chung là làm cái gì gấp gáp thì nó không tốt đó nhưng mà vượt qua được thì tốt và phải học hỏi từ từ từ những cái cái cái cái cái, cái, cái đó nhưng mà nhớ cẩn thận là cái uh, mình uh, khuyên các bạn đầu tiên là khi các bạn làm như thế này chắc chắn một người có thể làm được thì có hai người trợ giúp thì hai người trợ giúp là giống như ví dụ như mình về vợ mình chẳng hạn thì các bạn nên nhắm là vợ các bạn hoặc là bạn của các bạn đừng ở đâu để chỉ đường cho các bạn một cách an toàn nhất tại ví dụ như mình lúc này mình đã nhắm là cái xe của mình nếu mà nó bị mất cái đồ bám nó bị trượt thì xe là sẽ hướng đi chỗ không chính xác nhưng mà xe là sẽ hướng đi những chỗ nào thì mình sẽ kêu vợ mình đứng một cái vị trí mà nó an toàn nhất cho vợ mình để không bị ảnh hưởng nguy hiểm đó là cái cái rất quan trọng mà mọi người chú ý nha là đầu tiên là không nên đứng trước mùi xe vì mọi người nghĩ là đứng trước mùi xe là có thể quan sát được nhưng mà lờ cái xe mà nó bị à, mất cái đồ bám nó bị bị à, à, mất kiểm soát thì á, là bán biệt xe bạn sẽ đi về đâu mà khi mà cái xe đã trượt rồi á là các bạn sẽ bị gọi là mất kiểm soát thì những cái điều không không không không những cái điều đáng tiếc sẽ xảy ra cho nên là rất là cẩn thận là điều quan trọng đầu tiên là không đứng trước mũi xe nha đứng một bên hông thôi và đứng một bên hông nhưng mà phải nhắm là cái xe của bạn nếu mà slide thì nó có bị tông qua phía bên đó hay không đó thì thôi mình sẽ nói gắn còn lại là đi chơi vui là chính an toàn là 10 thì nếu mà cảm thấy không đủ đồ thì các bạn phải sắm để mà bảo vệ và thứ nhất nữa là đi chơi nếu mà không vượt qua được chỗ này là mất mất vui rồi thấy chưa cho nên là lần cuối cùng khuyên các bạn nên sắm một cái bộ uh, recovery track đó tại vì cái bộ này á là giống như kiểu mỗi xe thì nên có một cặp ít nhất là một cặp tại vì uh, cái này là dùng sẽ bị hao mòn rất là nhiều nếu mà bị như vậy là xe bám vào là mấy cái gái là sẽ bị hao mòn rất là nhiều cho nên là mình không thể là mượn của người khác được từ bản thân mình là mình muốn mượn của người khác tại vì lỡ mượn của người khác xong người dùng là bị hao mòn thì không lẽ mình là phải đền cho người ta cái bộ mới thì nó kỳ thì, thì nếu mà thay vì như vậy thì từ đầu là mình đã từ mua cho mình một một bộ cho bản thân mình rồi thì mình cứ xài hoài thì không sao cả đó chứ trong trường hợp bất đắc thì mình phải mượn của người ta thì thì thì mất công thì thay từ đâu là nên cố gắng đã xác định đi cắm trại dài lâu thì sắm một bộ như vậy là an toàn cho các bạn đó rồi cảm ơn mọi người nha